Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay, do tác động của vùng hội tụ gió trên cao, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ đã có mưa rào trở lại, trong khi đó khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn chịu tác động của đời gió Đông Nam ẩm nên tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung chủ yếu là ở khu vực ven biển và Nam Đồng Bằng. Đến trưa chiều, toàn Bắc Bộ trở lại với trạng thái nắng giáo, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên ngưỡng từ 26 cho tới 29 độ, các tỉnh Tây Bắc cao hơn từ 28 cho tới 31 độ. Dự báo từ ngày 21 tháng 3, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông thì Bắc Bộ sẽ bước vào đợt nóng nắng nóng đầu tiên của năm nay. Đợt nóng này kéo dài đến khoảng ngày 24 tháng 3, sau đó sẽ có một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống, gây ra mưa rào và rông trên diện rộng cho Bắc Bộ, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, nắng nóng theo đó chấm dứt. Với miền Trung, ba tỉnh Bắc Trung Bộ cũng có sự tương đồng đáng kể với thời tiết miền Bắc. Đêm và sáng thì phổ biến mây nhiều, đến trưa chiều trời chuyển nắng và nền nhiệt ngày cũng tăng lên ngưỡng từ 28 cho tới 29 độ. Trong khi đó các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống tới Bình Thuận, hôm nay trời nắng sớm, cường độ cũng mạnh hơn nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 29 cho tới 31 độ. Tương tự như Bắc Bộ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đón nắng nóng diện rộng liên tục từ các ngày 21 tháng 3 đến 25 tháng 3. Tuy nhiên nắng nóng tại đây sẽ còn gai gắt hơn với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Phải đến ngày thứ bảy tuần sau, khi mưa rào và rông xuất hiện, đợt nắng nóng diện rộng này mới có dấu hiệu thuyên giảm. Mưa trên nền nhiệt cao, vì thế cần phải đề phòng khả năng xuất hiện lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ở phía Nam, hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên trời tiếp tục có nắng mạnh ngay từ sớm. Ở Tây Nguyên, nắng nóng sẽ xuất hiện ở Ayunpa, thuộc Gia Lai, Đắk Nông hay cả Cát Tiên, trong khi ở khu vực Nam Bộ, nóng xuất hiện hầu khắp tất cả các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ.